vấn lúc đó là tháng 2 tháng 2 hả tháng 2 cái à, lần nó phỏng vấn cái à, hỏi vụ bệnh corona nè lúc đó mỹ mình chưa có nhiều á dạ đó. À, ờ, thì lúc đó anh nói à, lát đát mà lúc mà nói chuyện với mấy ông rộng á ông nói sao rê mình lát đát dạ. cho nên cái đó anh nói sai mà thật sự tới ngày hôm nay mình nhiều có 160 người chứ tức là cái khu của mình ở đây của mình thôi là tự mấy mấy ngày ở đây nè mấy ngày bảo vệ khu của mình dạ ừ yeah, dạ, lúc đó anh nó lộn nói ờ, nước mỹ thì à, nói là chỗ ờ, tôi ở sao <laughs> tại vì anh hỏi là chỗ anh ở cho nên các vị nói là đúng rồi nhưng mà anh suy nghĩ là nước mỹ là mình đang ở ở nước mỹ à. cho nên à, cái đó là hơi sai dạ nói chuyện kia đó giờ anh thấy không một lần nó hỏi dần dần hẳn tháng à, chừng nào hết cái bệnh này chừng nào có thuốc chủng ngừa thì anh nói là cuối tháng 7 dạ mới ngày hôm qua cái ờ, cái hãng thuốc gì đó nó, ờ, nó có cái ờ, rồi anh độ dân dùng này khó lắm rất là khó à, dân ở miền Nam Cali các Mento là ta mộ người ta về đây nhiều ta đổ đường xuống đây ngồi nửa ngày còn dân sát bên 5 phút không tới dạ. thì xưa Phật cũng vậy phải đi những cái nước khác xa không à học đâu có độ ngay chỗ Phật được Chúa cũng vậy từ 1 tuổi tới 30 tuổi là không có lịch sử không có, con kinh nào viết về Chúa thì Ngài chết khoảng năm 33 tuổi là Ngài đi uh, đi cách chừng mấy trăm mai vậy đó mới mới kêu ta ngày ở lành thôi chú không có pháp môn nào chứ ví dụ như pháp môn mà năm món mà đọc thần chú hay là làm gì cho nãy nãy em nói đó, không có đó chứ chưa ăn lành ở hiền đó à, sớm để cho làm trăm bị bị xuống à, xuống uh, lá phiếu ồ ờ. chứ có mà hôm anh nói chuyện với diễm thì nói này khi mà có cái chủng ngừa rồi á, vài tháng nữa mình có rồi thì à, nó không còn nguy hiểm nữa dạ vậy là từ đây tới tháng 11 còn ba bốn tháng ba tháng mấy nữa hả hôm qua chú lâm có nhỏ kia cũng phật tử rồi hỏi anh mà lúc mà anh đánh anh bắt thôi anh nói uh, mấy hôm rồi em rồng tiệm neo uh, không có tiền trả tiền uh, tiền mướn chỗ uh, tiền rent á dạ. bà chủ không chịu xuống mà em tính uh, đóng cửa tiệm này nè cái theo phan phan đừng có đóng tự vì uh, sắp sửa có vaccine rồi mà mai mốt mà có chích ngừa rồi á tiệm neo đắt dữ lắm đóng <laughs> ổn sắp sửa vậy hả anh quả hồn vậy là mai gắn gồng thêm 6 tháng nữa thật sự mình đừng có nản chí sớm gắn qua sau này rồi mọi chuyện nó bình thường lại yeah. Dạ. riêng đắt hơn nữa chứ uh, có ngày à, bỏ ngày đó là làm ngày gì gồng thêm mấy tháng nữa là gắn gồng dạ mình cũng muốn ờ, cái gì hay mình chia sẻ cho họ thôi nhưng mà khó họ chẳng những không nghe mà họ không đè đầu mình không muốn có à nhưng mà ngược lại em thấy cái mấy clip mình nói trên mạng mấy người ta tu quá trời luôn nhiều người là chồng ăn nhậu quậy từ lúc nghe nói hết giống vậy sống với vợ đâu mừng này mưa này mưa má em đạo gì nhà em thì à, đạo phật hết á em nói tới đâu anh nhắc tới đó dạ hồi xưa phật á là cho ra cung vàng điện ngọc không tham <laughs> cứ đi cứ tình bác ai cho tôi ăn gì tôi ăn đó dạ. Đúng không không cho nó lúc mà bạc đi thất tình ở nguyên cái khu đó đói phải ăn à, đồ ăn của ngựa đại à. dân nó nó ghét thì à, ngược lại thời nay thầy nào của mình cũng cho ra không à để mà giống như bề ngoài thôi thì để mà chứng minh với phật tử là thầy là thầy tốt từ thiện mà tiền là của à, cho một chứ mà làm một cái khóa làm từ thiện á, là dép là người ta gửi về biết nhiêu cho nên cái đó cũng là không có đúng với cái pháp của Phật hoặc là tạo duyên cho người ta với cái hình ảnh là không, không có gì hết một bác ba y à thời nay á, thầy nào cũng đi làm từ thiện á, dành làm từ thiện á. một cái lũ lụt là có mấy trăm ông thầy làm con làng có mấy gia đình <laughs> cho nên nó thấy à, thời nay nó ngộ lắm có nhiều người không ngồi chi cứu em mà có trí tuệ em nhìn em thấy buồn cười lắm mà nói không được dạ đúng rồi à, nhiều lúc anh bực bực em nói chơi mấy câu thôi dạ, chứ mà gặp nó không nói nó không cãi lý lại hết mình nói không có giảng sanh dễ dàng nó cãi cãi ngồi cái nói gì thầy chắc thầy có giảng sanh được không Bị bệnh mà mình bệnh cảm thôi giờ bữa nào bị à, trúng gió nặng đi anh thử em niệm phật đi cũng khó nữa đúng không dạ à, lúc đó người mình nó khó chịu bực bội rồi đừng nói chi mà à, lái xe đang lái xe à, có xe trót đụng mình cứ rầm quán hồn lên nữa lúc đó điếm loạn luôn chứ gì tâm bất loạn làm gì mình niệm phật à, tâm bất loạn thành phật anh hiểu không mấy cái thí dụ anh nói vậy đó dạ cho nên nó không phải dễ dàng sách nó là phải mình phải làm đủ môn đủ món hết tứ diệu đế bát chánh đạo miệng đủ hết không mà buông nhanh buông lợi nữa kìa còn thời nay mấy thầy nào cũng quá trời luôn anh à, thấy vậy mà anh có thể rồi tài tài là anh mà ham tiền đó anh chịu chết ừ. danh rồi là, là danh tiếng anh đâu thích danh tiếng mà danh tiếng nên làm cũng danh tiếng nhưng mà anh không phải muốn chức này chức nọ tài tao nói ông không ăn tiền sao ông làm chủ hãng hãng ta đặt đồ tôi làm chứ tôi có đi vụ nào đâu anh không có vụ ái cũng không có rủ ai làm gì mày đưa đồ tao làm tao làm thôi làm rất là công bằng để mình lấy tiền mình làm núi con này phải không dạ đúng rồi tài danh sắc anh đâu có ham gì đó phải không ham nó không như là biết mà mình hiểu cái đó là nó giả tạm mà à, cái cõi này rồi gái đẹp view thôi đừng có chụp hình cái nhiều bạn thấy cái ấn tượng tối ngủ không được view có quyền view bông hoa đẹp mình có quyền nhìn nữa không <laughs> nhìn mà tâm mình nó không khởi lên là là được rồi đó à, vậy đó tức là view thôi tức là cái mắt chụp hình đó, để mà anh đừng có bấm chỉ recorder <laughs> tài danh thật rồi anh là dễ ăn số 1 cho gì cũng ăn vậy món ăn 10 ngày cũng đừng à, đó là, là thị thì là ham ngủ mấy người ham ngủ mới làm biến đâu dạ, có làm ngủ không đó thì à, Phật dạy muốn thành Phật đó, học Phật đó là, là phải năm cái đó bây giờ em hỏi mấy ông thầy mình dưới núi năm cái đó mấy ông làm nổi không cái thứ nhất thôi là ông là không qua nổi cái chữ tài này dạ. thứ hai á, chữ danh ở bên kia xây hai chùa tôi phải xây ba chùa ông nào cũng dành nhiều chùa giống như em mở nhà hàng ra chi nhánh vậy đó ờ, ở vùng này cái hình kia cái để cho <laughs> kéo nhiều có nhiều có nhiều tín đồ không ờ, phát dương không mà nhiều thù nhiều cái thùng mù lô <laughs> anh nói thì lúc là, là thiệt nhưng mà nó là sự thật thì giờ ai cũng vậy hết cho nên phật tử nhiều lúc cứ nhắm mắt nhắm mũi thấy tiền già tiền bệnh đó. rồi cái à, bà nào mà cái bảng mà ngay trước cửa của mấy ổng đi vô ra để chỗ nhiệt dưới và Nguyễn Thị Tám mỗi tháng đóng cho chùa 500 ghi là, ghi là xong bao nhiêu tiền bệnh là đưa hết về bắt đầu đè mấy đứa con đi làm xin nó rồi ờ, xin nó để mà xài xin nó xài sao thì nó bực nó bực đó là hư cái thế hệ nhỏ nó mang thầy đi dụ má tôi thì nó đâu có nó đâu có chịu tu yeah. Dạ. hiểu không cái nhà nó làm cho cái đạo mình bị suy đồi là từ những cái nơi đó rồi những đứa nhỏ nó nó cứ về nó má nó tu thì nó cũng mừng nhưng mà tu không thấy mà thấy chửi nó đó ngày rồi kêu giữ cháu một cái là tao tới giờ phải đi vô chùa có khóa tu họ bác quan trai con cho mày á quỷ tao <laughs> đó <laughs> Dạ, giờ giờ nó sọ cỡ nào nữa đúng không đúng không có đích nữa hiểu gì đó dạ mà thấy đa số là vậy đó mình tu mà mình đi chùa cái đó là phải tùy duyên giống như cái duyên của ngày đó mình bận biểu công việc gia đình thì thôi mình ngày đó mình khỏi đi mình để cái ngày khác <laughs> còn ngày đó đi không được thì lại chửi con cháu cũng như không thì anh thấy là giống như là bây giờ đi lễ hội nhiều với như cái tâm á gọi là cái tâm bị loạn yeah. Dạ. tâm nó không có tịnh á thành ra cần phải trong nóng à, chỗ nào quảng cáo khóa hội để tôi tới tôi dự để mình được show up tôi lên có hiện diện ở đó ra tốt là bây giờ gọi là tôi phong chào rồi cái uh, chụp hình post lên mặc áo chàng tôi đây là tu quá giỏi mặc tu nào cũng có mặc tu à, anh không phải anh nói thiệt mai nói thiệt anh là có chùa anh rảnh mấy, mấy bác này anh chỉ buồn có một thứ thôi là cọp rồi đã tu rồi bây giờ mà biết ngọc hoàng thượng đế với phật với chị điện mẫu là thêm hai cánh nữa thấy không là ấy, mà lên đây á, thấy tượng của anh đặt nó trên điện mẫu á, tượng cha tượng mẹ mấy bà phật tử á, sợ còn hơn sợ ma không bao giờ lại sao kỳ vậy tự vì bên bên à, mấy ông thầy chỉ kêu lại à, phật a di đà à. với à, quan thế âm quan thế tam thánh thôi tức là tức là dạy mình là chỉ có phật dạ, thôi dạ, không dạ. không có mấy vị kia hả ừ, ờ, nhồi sọ vậy đó <laughs> mình không biết à, biết phim báo sao giống như về bên ngoài hảo mà ta cũng tu y vậy người ta cũng đọc kinh a di đà người ta cũng biết có giảng sanh có tịnh độ nhưng mà người ta cũng biết ngọc hoàng thượng đế người ta cũng biết phật mẫu tốt hơn đâu có sao bên đạo cao đài thì nó cũng vậy nhưng mà nó biết nhiều hơn nữa biết thiên công giáo nữa hiểu không dạ. chứ người ta cũng y chang hết đó ý nói gì đó còn phật tử mà nó chỉ có nhiêu đó cứng ngắt như chợ, cái đầu bự còn cái lưu rồi khó nói chuyện ừ. à, đừng nói không quay vô không nghe đâu đó coi bác không nhưng mà giàu cháu mới à. với lại nói chung bây giờ phật tử mình có nhiều người như cái niềm tin của họ đó nó không có đủ cho nên mà mình nghe giống như nghe anh nói đi có nhiều người họ đủ cái niềm tin họ tin tưởng thì họ mới theo họ tu tập được còn nhiều người cũng như giống như kiểu như bị à, bị con của ma phương đó nó <laughs> nó che khuất đi vậy đó hả họ nghe rồi họ cũng không không có được cái niềm tin trọn vẹn để họ đi theo á giữa phật với à, thiên ma đây mình là chúng sanh chúng sanh nhân ba nhân đám à, nó đám gà con đi ok thì mình phải giữ làm sao đừng để trồn cáo nó ăn gà của mình cái lòng của anh á anh không phải nói anh cao vậy anh yeah. Dạ. coi phật tử tư là người sai người không đúng cũng giống đàn gà yeah. Dạ. anh mà anh mà giữ không được họ về phía chánh đạo lòng anh đau xót mm. chứ không phải là lỗi của họ tại họ không có biết yeah. Dạ. mà muốn cho họ biết là cũng không biết làm sao nữa dân đàn gà cách chịu còn ngoài đời đồng đi về hướng này hướng thẳng là mấy con mèo với mấy con chuột kéo thôi đâu thấy đâu dạ nó đầu lên cao đâu thấy mà nói nó không được còn bên kia để gạo để đồ vũ vũ vũ, vũ. bên đây cứ lùa thì thấy nó lùa nó sợ nó chạy về bên kia đó, giống giống gì dạ đó tại vì chỉ là có duyên thầy cho nên lập núi này ai có duyên bên đây là được độ hồi lúc mình thấy cầu thang bằng đó nè dạ. cầu thang mà đi xuống bốn năm trăm thang cấp mà tới chiếc tàu á tự núi mình chỗ điều thật mà em đi xuống dạ em có đi một lần em đi từ dưới lên đây luôn á à, thì cái ngày đó năm tháng năm hai mười lăm đó lúc mà xi măng á như buổi chiều nó còn ướt dạ. sáng sớm anh canh sáu bảy giờ sáng tại anh muốn anh là người đi đầu tiên đúng không ờ. khi mà khô anh là đi đầu tiên thì uh, sáng anh đi anh đi từ bước mỗi lần anh đi á cái tối đó anh ngủ anh thấy á, là mẹ anh á mẫu đứng giữa như cái hộp tiền xung quanh là nhiều tập dạ mỗi là lớn là, mẹ là, lớn mà rồi trên á mình nói á là mỗi bước chân của con đi á lên cái cầu thang đó đó sẽ được về cõi trời hết sẽ được độ về hết đó đó là khó đó. mà nó ngộ nha nó có cái sự linh ứng của cái cầu thang đó cho nên một cái đứa mà em thấy ở mỹ này nè mấy đứa nhỏ lớn lên đâu có chịu đi chùa đâu yeah. Dạ. nó giờ cũng không có đi nhà thờ nữa mà nó lại thích đi cầu thang mà nó đi rồi cái là bắt đầu nó lên này nó ngộ nó có ngồi nó trầm tĩnh rồi từ từ nó ra đốt nhang ừ. chứ còn ở chùa mấy thầy nói chuyện nó đâu có hiểu chuyện gì giảng cũng đâu có hiểu chợ má nó tới nó cũng ngồi xe không à. <laughs> vậy mà lên đây nó biết đông nha rồi nó thích nó núi cho nên cái núi này anh độ được những cái dạng đó những cái mầm non mà gọi là cột trụ tương lai của đạo phật yeah. Dạ. vớt được mớ đó <laughs> rồi cái, rồi cái lớp mà giống như mình nấu cháo đi cái lớp mà phật tử mà mình gọi là tu mấy chục năm dùng này đó bỏ cái chân này thôi để cho qua qua bà kỳ này đi khó mà chuyện đó rất là khó vậy là em cũng đủ duyên được phật chứng rồi đó em em, em, em đi từ dưới chân núi em đi lên đó em đi em đi bậc thang đó đó à, lên đây nó khác cái chỗ đó dạ cho nên không phải là cái mảnh đất chỗ nào cũng vậy Phật nói thời mà ông Pháp là Phật chỉ ngự ở núi thôi không có ngự ở chùa nữa Ờ, phật tử mình nó tu tu tại nhà cũng như tu tại chùa đi chùa mà gặp đúng thầy thì tốt yeah. Dạ. gặp thiện chi thức thì tốt mà gặp mà không đúng á à, đi lầm đường á cả thầy trò cộng nghiệp đi dưới cầu hết yeah. Dạ. thầy là đi dưới cầu rồi phật tử là cũng đi theo thầy đi dưới cầu luôn á đừng có tưởng cũng giống như em có một đồng em đi cho một vị bồ tát cũng dường đúng vị bồ tát là em có phước tỷ tỷ lần dạ. còn em cho một ông thầy bình thường á có phước cũng cũng có phước mà có phước chỉ một một hiểu không nhưng ngược lại mà em mà đi cho một ông thầy mà ông đó làm tầm bảy đó cũng cộng tạo nghiệp cộng nghiệp luôn cộng nghiệp cũng giống như vậy anh giúp mấy ăn trộm mà chỉ hướng cho nó chạy hoặc đưa tiền đi đổ xăng nó chạy đó. cũng cộng dạ còn nhiều phật tử ô tôi biết chứ tôi biết chỗ đó không biết nhiều tôi đâu ấy tôi chia cho tôi lại phật người tôi ờ, tôi chỉ biết phật nó không có đúng như vậy anh nên nhớ mấy cái tượng á mấy con ma nó cũng vô cái tượng phật để mà nó làm cho cái, cái sự ờ, cái lực hút của nó yeah. Dạ. chứ không phải là ma hay mà em thích nghe em thích nghe nói về à, phật rồi nói về à, tâm linh em thích lắm có nhiều người á tu cả đời không có hiểu ông biết phật a di đà có thiệt không ta không biết à, tổ bồ đề đạt ma có thiệt không ta không biết phật dược sư có thật không ta nhiều người vậy đó em có nghe sự tích của tổ đạt ma nghe thật hết dạ em em rồi. nghe cái sự tích đó của ngài rồi á nghe thầy em em nghe ở trong em, trong cái sách nói á à. sách giống như người ta ra sách nhưng mà thay vì mình đọc sách này họ họ đọc ra một cái video để cho mình nghe nói về cái sự tích của ngài rồi em cũng nghe anh nói ở trên cái cái clip của anh nữa đáng đáng dạ có hết chứ không phải là xa xôi gì sát bên mình tu giỏi tự động mình tiếp cận được thấy được nghe được dạ. còn nằm à, tiếp tiếp mơ mơ ngủ ngủ thấy cái lần tu giả là không thấy <laughs> em phải gắng tu để được các vị cho em nhìn thấy một lần trong mơ <laughs> nhiều khi mình mình chưa có đủ <laughs> chưa có đủ cho nên là chưa chưa nhìn thể nào nhìn thấy được các vị dù ở trong cái giấc mơ như anh là anh gặp cả ngày giống như bằng cái tư tưởng của mình đúng không mình nhìn thấy và nói chuyện ồ nhiều cách lắm nhưng mà nó không có nói hết ra được dạ đúng rồi Để mấy ngày à. có một cái muốn phật tử bình thường như em thì em không có biết nhưng mà ở ngoài kia Việt Nam hay là có những người mà căn cơ cao á, hoặc là mấy hòa thượng lớn á, dạ. mà tu mà có thiên nhãn thông á, có, có huệ nhãn á, dạ. là có có cảm ứng có, có mắt nhìn được thấy vong linh rồi đó dạ. là mấy người đó mới hiểu nhưng mấy thầy ra tạng á, nhìn anh mới gì hiểu dạ. như hào quang anh nó khác người thường mấy người ta hiểu đó thì mà thì đó là, là kiểm chứng đúng không còn à, ví dụ như à, một một thầy nhưng ông giảng hay nhưng mà ông không có cái lực cái cái hào quang ông cám bịch để ông vui nó ông cũng đâu có gạt được với những cái gì đó dạ đúng rồi vị cao anh là mấy gì cao khoái anh giống như mấy thầy mà tu mà tinh tấn họ họ nhìn thấy em thấy, giống như em có nghe kể là họ cái người nào mà có cái phước á người ta nhìn cái ấn đường đúng không anh cái ấn đường nó sáng dạ nó sáng hát ra mà thời nay á, nhiều lúc không cần phải gặp như vậy chỉ cần lấy cái hình thôi đưa cho một cái gì đó thôi ta nhìn ta biết liền wow. à, ở Việt Nam tại sao người ta lại tin anh ta nghe anh nhiều là ở bển có nhiều vị cao dạ yeah ở đây cũng có mấy vị lớn đâu có nói gì anh đâu chứ mấy ông thầy nhỏ nhỏ không có hiểu rồi nói những gì nói mấy vị lớn cũng đồng cũng giống như mấy thầy đó cũng đã được nhìn thấy những cái gì rồi cho nên là dạ. sẽ đồng ý với những dạ, cái gì dạ, anh nói chỗ mà cái kênh của ông thầy gì an lạc hạnh anh chưa từng biết ông đó vô cái youtube dạ. thầy an lạc hạnh. an lạc hạnh ông có giảng ông cũng nói thật chia lạc ra đời ờ, thời kỳ này mà oh. để ổng là người có thiên nhãn thông dạ ổng tu thiền mà đắc chính rồi rồi ổng nói nhưng mà đa số mấy thầy mà đắc chính không có quyền nói anh người đời anh nói để độ đời dạ, những thầy mà ấy là nói là trái luật phật giống như bồ tát không có thức thân nhưng dạ. mà nó, nó là cái thời đại xưa còn cái thời này là thời mạt, thời mạt pháp rồi phải không à, phải nói để cho ta sợ tu đó là khác nữa tùy tùy tùy lúc tùy duyên dạ nhiều người nói ô anh nói vậy à, mày nói vợ nhà trái không lẽ để thành cho mới nói chưa mày chạy nữa sao Thế lửa ờ, chạy đi thì thôi đúng không chứ không lẽ để nó cháy rụi hết rồi dạ. nói thì còn gì nữa là nói ý anh nói là bây giờ anh đưa đề thi luôn rồi đó thậm chí lạc ra đời là thật đó, ông thầy đó ông cũng mấy mà anh đâu quen ổng đâu dạ rồi những vị cao mà tu thiền đắc chứng người ta cũng nói mấy thầy đó tạng cũng đang nói còn chưa đạt ra đời chỉ có thầy mình á không biết tu kiểu nào <laughs> mà đa số là tám chục phần trăm ông không có hiểu không có cãi lô độc đắc 6 con anh đã sổ được 4 con rồi đó sổ, sổ coi như sổ hết luôn rồi dạ. sổ năm con rưỡi <laughs> năm con rưỡi ừ chuẩn bị đã chuẩn bị là giò thấy độc đắc rồi đó <laughs>